trong nhịp tim đang rung lên nàng đi qua khiến tôi trên lặng muốn nói cầu nàng ơi tôi chờ em lâu nay cho anh được nắm tay